Kính thưa ban giám khảo vị biểu cùng toàn thể các bạn có mặt trong hội trường hôm nay. Lời đầu tiên cho em phép em gửi lời chào lời kính chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Sau đây cho em xin phép được trình bày về dự án của chúng em. Như chúng ta biết, ở Việt Nam thì khoảng 7 triệu người khuyết tật, trong đó khoảng 3,5 triệu người không có 3,5 triệu người khuyết tật uh, vận động uh, chi dưới. Uh, trong đó thì họ luôn cảm thấy khó khăn trong vấn đề đi lại hoạt động trong cuộc sống với mong muốn được cải thiện nâng cao chất của sống của họ hôm nay chúng em mang đến một thiết bị thông minh một thiết bị hỗ trợ cho họ về vấn đề đi lại trong cuộc sống thiết bị của chúng em có khả năng đi lại đồng thời có khả năng lấy các vật ở trên cao Cùng với đó đó là khả năng massage. Giá thị trường của sản phẩm chúng em bây giờ sản xuất là 7 triệu nhưng chúng em mong muốn trong tương lai sản phẩm chúng em sẽ là từ 3 đến 4 triệu để sản phẩm của chúng em có thể tiếp cận tới người tiêu dùng là người nông thôn hoặc những người có nền kinh tế có thu nhập thấp. Để làm được như vậy, chúng em có dự, dự kiến là sẽ hợp tác phát triển với các doanh nghiệp chuyên sản xuất xe lăn uh, ờ, chuyên sản xuất xe lăn hỗ trợ khuyết tật để chúng em có thể tận dụng và được sự giúp đỡ từ những nguồn nhân lực có sẵn đồng thời đồng thời chúng em sẽ kết hợp với các bệnh viện trung tâm y tế và các ờ, trung tâm hỗ trợ khuyết tật ờ, chúng em sẽ có hai cái phân phối chính đó là B2B và B2C thông qua việc thông qua các dự án hỗ trợ khuyết tật các công ty sản xuất gen năm của các bệnh viện sản phẩm chúng em là sản phẩm đặc thù do vậy chúng em muốn xây dựng một gói dịch vụ hoàn chỉnh để để có thể cung cấp cho người dùng một một trải nghiệm một, một ờ, trải nghiệm hết sức chuẩn vẹn gói dịch vụ của chúng em bao gồm thứ nhất là trước khi mua thì khách hàng sẽ được tư vấn lựa chọn và dùng thử sản phẩm bởi các bác sĩ và kỹ thuật viên trong quá trình mua trong quá trình mua sản phẩm uh, các khách hàng sẽ được uh, chọn sản phẩm theo các đốc sẽ có một chương trình đào tạo và fitting cho cá nhân sau khi mua sản phẩm thì uh, khách hàng Dịch vụ gói dịch vụ tiêu chuẩn 25, đồng thời khách hàng thể lựa chọn gói dịch vụ VIP hoặc gói dịch vụ 5 năm cùng với việc được kiểm tra sửa chữa một cách miễn phí trong suốt quá trình bảo hành. Ngoài ra chúng em còn có chính sách trên tin có nghĩa là khách hàng sẽ đổi sản phẩm cũ lên sản phẩm mới, đồng thời uh, sản phẩm khách hàng được giảm giá khi mua sản phẩm mới. Cùng với đó là sản phẩm cũ chúng em sẽ bảo trì và đưa đi uh, và đưa đi uh, uh, và sản phẩm chúng em sẽ đưa từ thiện với sứ mệnh góp phần xây dựng cộng đồng lành mạnh hạnh phúc thông qua việc cung cấp thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật chúng em có tầm chúng em hướng tới trở thành một doanh nghiệp về xã hội à, cùng với đó chúng em mang mang tới các tiêu chí cốt lõi thứ nhất là con người làm cốt thứ hai là chất lượng là tốt nhất thứ ba khách hàng là bạn là nhà đồng hành của chúng em với sứ mệnh tầm nhìn đó cho em hướng tới kế hoạch hoạt động trong 5 năm tiếp theo năm 2021 cho em hướng tới hoàn thiện sản phẩm và đăng ký bản quyền hai tiếp theo nữa chúng em sẽ tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm cùng với đó hai năm tiếp chúng em sẽ mong muốn xây dựng và trở thành một doanh nghiệp xã hội với ờ, với kế hoạch uh, hoạt động trên chúng em có một kế hoạch tài chính mong muốn và cố gắng uh, trong cố gắng để đạt uh, thời điểm hoàn vốn trong vòng 20, 24 tháng uh, để làm thành công của team chúng em xin cảm ơn các đơn vị đồng hành đã cùng chúng em trong suốt quá trình vừa qua cho dù sau chương trình này có thành công hay hay có đạt được giải không nhưng chúng em sẽ quyết tâm làm dự án đến cùng bởi vì bởi vì chúng ta cùng chung một mái nhà lớn cùng chung trên đất Việt Nam chúng em mong muốn sẽ cùng chấp cánh và cùng đem đến những ước mơ và tỏa sáng cho những con người uh, ờ, quyết tật để họ có niềm vui và có thể cố gắng hơn nữa trong cuộc sống vâng thưa quý vị nhóm quốc Young Boy có một thông điệp vô cùng tuyệt vời cùng lớn hãy chung tay chắp cánh cho những ước mơ lẻ loi à, xin mời đây đến từ phía ban giám khảo ờ, alo vâng À, mình là Oanh, tôi tên là Oanh, là đến từ Sisip. Dạ, trước hết là chị rất là rất rất là ấn tượng, rất là chúc mừng team uh, các của các bạn Thực ra hiện giờ bọn chị cũng đang rất là quan tâm đến cái cái việc mà cung cấp các sản phẩm và thiết bị à, cũng như là dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật cho nên là cái thiết bị à, và cái sáng kiến này của bọn em là ừ, nó làm cho chị rất là vô cùng hào hứng mà nếu như sau cái buổi hôm nay thì chắc là cũng rất là mong được gặp thêm các em để trao đổi thêm à, ở đây thì à, chị muốn hỏi thêm về về team mình á và cái thế mạnh của team mình cụ thể bây giờ là gì là công nghệ hay là bán hàng hay là sản xuất bây giờ mình đang muốn làm ờ, xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên cái uh, cái việc là có vẻ các bạn định làm tất từ A đến Z thì uh, chị đang đang chưa rõ lắm là như vậy thì nó sẽ có khả thi hay không và cái điểm vậy mình thì cần xem lại xem là cái team mình và nhất cái gì và đâu là cái mà bọn em định phải đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ ấy, nó là cái gì và nó có thể uh, bị copy bởi những cái công ty khác hay không? Ờ, em em thật em, xin phép em cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Ờ, thì em xin phép trả lời đó là team em thì uh, có các bộ phận thì dài đều còn mạnh nhất của bọn em đó là về mảng kỹ thuật cụ thể là bọn em có background gì đang là sinh viên ở đâu uh, em với uh, leader của em là hiện tại là sinh viên bách khoa ở bách khoa trên máy à có tên tận máy ok rồi đấy là hai bạn kia em là Vân Khánh ở bên uh, kinh tế quốc dân ạ, chuyên về mảng tài chính ạ. Rồi em là Quỳnh Trang ạ, em là đến từ sinh viên là trường đại học Bách Khoa, em học ngành dệt may ạ. Em làm về phần kinh tế và thị trường ạ. Ok tuyệt vời quá. Thế thì cái sản phẩm của bọn em có cái hàm lượng trí tuệ đủ cao để các em có thể đăng ký um, phần trí tuệ không? Cái sản cái cái mà sự khác biệt của em với các sẽ đăng khác là gì? Nếu như là kiến thường hoặc là phát na mà họ có thể là uh, ngay lập tức họ có thể họ có cả một cái nhà máy với dây chuyền sẵn rồi họ có thể là làm cái giống tương tự như vậy thì bạn em tính sao? cái cái khác biệt của sản phẩm bọn em đó là cái cái kết cấu để chạy được xe tức là nếu mà có thể làm cho xe lên ấy thì nó có rất nhiều cái kết cấu khác nhau nhưng cái kết cấu của em sẽ cho cái giá thành sản xuất thấp nhất đối với em thì ờ, bây giờ em thấy thế à, okay. Đấy là cái chỗ phần nâng đấy hả ờ. phần à, nâng, nâng xe hay là cho xe lên thì yến nói là sao à, ở phần nâng xe ấy hiện thời bây giờ cái, cái đấy ok Chấm. Ờ, anh rất là ấn tượng với cả cái ờ, dự án của của các bạn à, các bạn nên đẩy cái xe ra giúp phía ngoài ngoài này cho tất cả các cho mọi người cùng xem có, có nó có được không mình có một cô hoa hậu mà mình lại giấu giấu vào vào vào trong đấy là hơi phí dạ yeah. ok anh thiết kế hai cái tay anh cảm ơn nó không sao cả đúng không à, anh muốn hỏi là cùng một sản phẩm thế này nếu của của nước ngoài họ đang bán với giá là là khoảng bao nhiêu em em có số liệu không hiện thời bây giờ là thứ nhất là đây là sản phẩm của em sản phẩm mẫu thử đó con thật sự là nó không được style lắm <laughs> nó không sao cả đúng không ờ, anh nghĩ rất là tiềm năng và hoàn toàn bọn em có thể chinh phục được khách hàng không chỉ ở tại Việt Nam mà thậm chí chinh phục được khách hàng ờ, khách hàng, khách hàng toàn cầu một vài gợi ý của của anh ờ, hãy làm một thứ amazing nó giống như Elon Musk làm làm cái xe Tesla đúng không em ở đây ở ờ, đấy thì thì sẽ rất là fancy rất là hay đấy, và uh, marketing và khi bạn làm thứ hay rồi thì bạn không cần phải marketing và anh nghĩ một điều nữa là rất nhiều các tổ chức một cái ý gợi một cái gợi ý khác ấy, là các bạn uh, rất nhiều các tổ chức uh, thiện nguyện họ sẽ sẵn sàng hợp tác cùng hợp tác cùng hợp tác cùng bạn và như vậy là bạn không cần phải lo khâu lo khâu lo khâu bán hàng nữa anh rất kỳ vọng là bạn nói rằng là cái sản cái sản phẩm của em là sản phẩm số 1 thế giới và lúc đấy thì anh sẵn sàng ờ, đầu tư cùng em và để mang đi tặng để giúp cho những người Việt hoặc là và anh nghĩ là không chỉ bên anh đâu mà chắc chắn rất nhiều các tổ các tổ chức nữa sẽ chung chung tay cùng bạn và cái ý rất hay bởi vì chị Oanh chị đã hỏi chị Oanh là trung tâm hỗ trợ sáng kiến ờ, phục vụ cộng đồng và như vậy cái này đi đi theo hướng cộng đi theo hướng cộng đồng doanh nghiệp doanh nghiệp xã hội thì ờ, chắc chắn là bọn em có thể tiến được rất là xa xin cảm ơn tất ờ, cảm ơn cảm cảm ơn các bạn vì cái thời gian ít quá thôi để lúc khác mình gặp nhau ok Vâng, xin cảm ơn những câu hỏi rất hay đến từ hội đồng ban giám khảo và phần trả lời của đội thi Walk Your Way.